and I và đứng chung nhau bóng về đời tương xa để làm em vui hơn để làm em có lòng chỉ nhớ đến anh một lời em nói như thế là em còn thấy xót xa ta anh cũng biết những sự thật liên quan đến chúng ta và từng người hứa nay yêu được người hứa nay một đau hơn là chẳng được bao